rằng gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật là hiền trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng sâu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu nhịp cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để bên nương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chờ thanh thang trên con đường nắng đổ trắng trăng gió miên man nào đám cưới đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật là hiền trao bông tay nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng chào bông tay nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng là tơ mơ từ xe xe duyên lòng mong thắm từ ngày thiệt tha trời thương cho anh vui sống bên thiên nga ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung trên dương gian thương biết bao nhiêu cuộc tình chia tay nhau gió xanh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyên đắng cay em thấy lòng yêu nghĩa lành thêm em đang mong chờ anh tới cưới vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền anh sẽ là chồng duyên xanh đôi mươi chúng tăng đưa người thương mến xa lạ qua bên tình duyên sao gửi thơ người người cùng xa xem cô dâu nơi cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đóng quê hương mà vui cũng do tình nghèo là tơ hơ từ xe xe duyên lòng mong thắm từ ngày thiệt tha trời thương cho anh vui sống bên thiên nga ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung trên dương gian thương biết bao nhiêu cuộc tình chia tay nhau gió dẫn chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyên đắng cay em thấy lòng yêu mến anh thôi cưới vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền anh sẽ là chồng duyên với vợ chồng nên mối duyên trầu câu ô vui qua xa bà con ơi nhà trai là hăng hái bên gái kém gì đâu ngày xuân ta hát câu bèn lâu ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây bà hai đang nói với thầy tam tôi tính năm này tôi cứ luôn cho thằng sau tôi nếu tiền tôi mình tính luôn chuyện gì với tôi trăm năm duyên tình vững bền thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai tương lai chung một hướng đời cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời cho nhau môi mặn hương nồng cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên với phới năm cho đời một tin mừng thằng cu đầu lòng là một bé trai thật là ngoan ô vui có xa là vui trai bên gái ai cũng cười thật tươi ngày xuân hoa lá quê màu tươi muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui mừng tân hôn tôi chúc chú rể mới tôi chúc cô dâu hiền nên mỗi duyên trầu cao cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh bên chú rể hiền xưng lứa lại vừa đôi quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mỗi duyên trầu cao ô vui bên gái kém gì đâu ngày xuân ta hát câu bèn lâu ta hát khúc xùm vầy cho ngất ngây trời mây bà hai đang nói với thầy tam tôi tính năm này tôi cứ luôn cho thằng sau ăn tính xong rồi tôi với anh đi làm xuôi ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi dâu với rẻ hiền xinh quá chịu xuôi ơi chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi nếu tiện tôi mình tất luôn chuyện gì với tôi trăm năm duyên tình vững bền thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai tương lai chung một hướng đời cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời cho nhau môi mặn hương đồng cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên với tôi tháng năm cho đời một tin mừng thằng cu đầu lòng là một bé trai thật là ngoan ô vui quá xa là vui ô vui quá xa anh ơi ô vui quá xa chị ơi ô vui quá xa ha ha ha ha bà con ơi rất là hiền trao bông tay nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu sau đôi lửa chung nhịp cầu, nhịp cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ trang trang thật là hiền, trao bông tay nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng trao bông tay nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng nắng sớm sinh nhạc vui quá vui tiếng cưới mừng bên đường sánh đôi lễ ra mắt tay trong tay chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình thà hai hò đều thương như hoa thật rộn ràng là bao câu ca lời ca chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau cho con đầy đàn dồn tiếng cười người vui quá vui rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu thời khăn đông đôi tóc này đôi guốc mập mới chiếc váy dài cài nhiều hoa xinh mừng em nhé hạnh phúc mừng anh nhé hạnh phúc đám cười mình thật đẹp như mơ sâm sinh nhạc vui quá vui tiếng cười mừng bên đường sánh đôi lễ ra mắt tay trong tay chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình à hai họ đều tương như hoa thật rộn ràng là bao câu ca lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau cho con đầy đàn rộn tiếng cười người vui quá vui rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu này cần đông này đôi guốc ngọc mới chiếc váy dài cài nhiều hoa xinh mừng em nhé hạnh phúc mừng anh nhé hạnh phúc đám cười mình thật đẹp như mơ thật đẹp như quê các con nhà tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng tròn đôi chín chàng bồ đen rất lắng đôi trai tài gái sắc kem chi ai đôi trai tài gái sắc kem chi ai anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang tiếng cung vang em cô út hộp xoàn Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh Nhà em có vườn trái cây rất vành Đôi trai tài gái sắc kem chị ai Dân trong làng mong đám cưới lai dài Trai thiết bò dê còn cai thiết lợn gà tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lai rước sâu rộn ràng à, từng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng nguyên ương năm trăm con gà trông sáu trăm con vịt cò. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi Nhất gái quê em tươi mát trên đời Nhà anh có ruộng vườn châu bò lắm Thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả Năm trăm mật đi khắp thế gian chơi Sau trăng mật ta vẫn cứ dòng chơi Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lai rất sâu rộn ràng à, tưng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng quên ương năm trăm con gà trông sáu trăm con vịt khô nhất trai làng anh công tử chịu chơi nhất gái quê em tươi mát trên đời nhà anh có ruộng vườn châu bò lắm thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả năm trăm mật đi khắp thế gian chơi sau chẳng mật ta vẫn cứ dòng chơi anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời chiếc lá chiếc thuyền đi có về là về với hồi có bên sông có a à con thuyền ôm mê dấu tình rằng anh cả anh hai vẫn còn duyên cô cả cô hai vẫn còn duyên ôm mê dấu tình rằng ôm mê dấu tình ơi trên trời có đám mây xanh con đưa bành cháy của anh gầm trời ôm mê dấu tình rằng ôm mê dấu tình ơi đôi ta muốn lấy nhau chơi nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa rơi tình rằng cô mới dấu tình ơi cô mới dấu tình rằng cô mới dấu tình ơi ăn một miếng trầu ngồi đây ăn một miếng trầu không ăn cầm lấy không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng trầu này trầu tính trầu tình trầu này lại bằng ba đứng gần anh còn son em cũng còn son anh còn son em cũng còn son ước gì ta được ước gì ta được làm con một nhà năm nay duyên nợ thế nào Phần nghèo chẳng dám mưa cao Chỉ cần tình nghĩa với nhau Nếu ai cầm đầu ngò lời làm điên sai ngấu Mười hai con giáp em đây cầm tình quý muôn Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi Cặp chồng hiền đức dễ thương Tuổi này thì số lắm con Muốn cho buông tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào anh đây khoảng chừng hai mươi mấy quen lắm nhưng giờ em biết ngay chẳng ai xa lạ chẳng ấy chính là anh đây tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi sau tiền ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khai thế thôi thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người đầu năm hoa lá xuân sao nở như đón chào nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào phần nghèo thằng giá mưa cao chỉ cần tình nghĩa với nhau nếu ai cầm đầu ngỏ lời làm nên sai ngâu mười hai con giáp em đây cầm tình quý mùi cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi cặp chồng hiền đức dễ thương tuổi này thì số lắm con muốn cho buông tròn thì anh may mối mối mai đưa đường người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo tuổi ta cũng bao lớn sang hèn thế nào anh đây còn chừng hai mươi mấy quen lắm nhìn giờ em biết ngay chẳng ai xa lạ chàng ơi chính là anh đây tài năng tiên đoán như anh thật không quá trơn tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi giàu tiền ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khai thế thôi thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người mang giày đầu che khăn đôi môi hồng biếng cười tươi tắn chờ quê xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi xanh lên tình trao gửi gần người người cùng ra xem cô dâu nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đống quê hương đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ tớ sẽ duyên lòng hồng thắm đời hiền thật thà trời cho anh vui sống bên thiên nga Ôi cao đẹp hai tấm lòng thủy chung Trên dương xa nỗi biết bao cuồng tình Chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo Em thấy lòng sao xuyên đắng cay Em thấy lòng yêu mến anh thêm Em đang mong chờ anh đến Xin cưới vào mùa xuân Cho đời duyên anh sẽ là chồng duyên em em đang mong chờ anh đến xin cưới vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền đường mòn làng hôm nay đông vui áo hoa màu vàng xanh đôi mươi tung tăng đưa người thân bên xa làng hòa bên tình xin trao gửi thân người người cùng ra xem cô dâu nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đống quê hương đời nghèo mà vui có sau tình nghèo là tớ tớ sẽ duyên lòng hồng thắm đời nhân thật tha trời thương cho anh vui sống bên thiên nga ôi cao đẹp hai tấm lòng thủy chung trên dương gian ôi biết bao cuồng tình chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyên đắng cay em thấy lòng yêu mến anh thêm cho đời em thành thờ hiền anh sẽ là chồng duyên em em đang mong chờ anh đến xin cưới vào mùa xuân